muốn thay đổi tính cách muốn thay đổi số phận không phải là gì áp các cái áp cái sức mạnh của tiềm thức của chúng ta vào để cài đặt cho bằng được bằng tiền nợ phước đấy. chúng ta ứng phước trước đấy. mà chúng ta phải gì dọn dẹp hết cái rác và đặc biệt chúng ta mới nhận ra cái gì Ồ, từ xưa đến nay tôi học bao nhiêu bài học tôi không biết cả các cái vấn đề cuộc sống của chúng ta đều là bài học mà thôi thiếu tiền à vợ chồng buôn bán à mối quan hệ xấu à mối quan hệ thì nó vô vàng mối quan hệ với ai đó ngoài xã hội à những cái vụ va chạm ngoài con đường ngoài xã hội à những cái sự xúc phạm à nó đầy dẫy ra có đến với chúng ta để làm gì ạ à? để dạy chúng ta về bài học cảm xúc nhưng có mấy ai nhận ra không? và thông qua lớp này thì các bạn mới hiểu là ở ờ, toàn bài học về cảm xúc thì nó là người thầy người thầy phải làm gì người thầy mình mình phải làm gì các bạn biết không một cách rất đơn giản gì biết ơn có đúng không ạ cả bài học đến với chúng ta trong cuộc đời này đều là người thầy người thầy cho tất cả gì các cảm xúc của con người bởi vì chúng ta đến đây chỉ học cảm xúc thôi. và đó là người thầy chúng ta chỉ cần gì ạ biết ơn với người thầy đó nên vì sao tôi không cho công cụ mà cho các bạn đạt được mục tiêu ngay mà tôi yêu cầu gì ạ thực hành lòng biết ơn nữa bởi chúng ta phải nhận ra giá trị đó khi chúng ta không thực hành lòng biết ơn thấy cái giá trị đó thì chúng ta sẽ vô tình ứng phước nếu chúng ta sử dụng công cụ của sức mạnh tiềm thức để đạt được mục tiêu tại vì rất nhiều rất nhiều người đã từng ứng dụng công cụ sức mạnh tiềm thức nó là cây đèn thần mà nó làm được những điều vi diệu lắm nhưng chúng ta không hiểu nguyên lý này và ứng phước trước nó trở thành nguy hiểm vì vậy vì vậy chúng ta đầu tiên phải ngộ ra đã ngộ đang trẻ thì khi ngộ ra được bài học này thì sao ạ tất cả giả sử đều có cái đích nếu thực chất nha con người không bệnh tật nha có thể là 120 tuổi ai cũng giống ai thôi nhưng vì sao ạ vì bệnh tật thì nó mới khác nhau mà bệnh tật thì dựa trên gì những nguyên lý tạo ra bệnh tật thì do gì ạ đều do cảm xúc khác nhau người nào nhiều độc tố thì nhiều bệnh mà đời nhiều độc tố hay không là do nhiều cái cảm xúc khác nhau của mỗi người khác nhau nên nếu như tất cả chúng ta đều là cái cốc nước trong hết nghĩa là chúng ta không bị cái gì độc tố trong cơ thể ấy, thì có thể con người gần như có một cái đích gì ạ tuổi thọ giống nhau có thể 140 160 sống không có bệnh tật thì có thể là một cái đích giống nhau nhưng bởi vì tính cách của mỗi người khác nhau thì độc tố của mỗi người khác nhau và cái đích cuối cùng là gì ạ bệnh tật cũng khác nhau và tuổi thọ cũng khác nhau nằm chỗ này nên nếu càng sớm đang còn trẻ mà nhận ra được giá trị của bài học này thì các bạn sao tôi phải học lại tôi không phải học lại cảm xúc cáu giận tôi không phải học lại cảm xúc buồn rầu tôi không phải học lại những cái cảm xúc đó trong cuộc đời này 25 tuổi 30 tuổi tôi tốt nghiệp rồi ngộ ra rồi tốt nghiệp rồi tôi bình an bởi vì sao nó không có bài học để học nữa thì các bạn gì ạ bạn sống cuộc đời còn lại là hưởng thụ và cơ thể vật lý của bạn nghĩa là cái công cụ của, của bạn nó theo đúng cái gì ạ cái lộ trình trăm hai trăm bốn trăm sáu mươi tuổi vẫn khỏe re không bệnh chúng ta đã tìm hiểu đã biết nguyên lý của bệnh tật nó đều đến từ gì độc tố độc tố đến từ cảm xúc cảm xúc đến từ gì từ không nhận ra được bài học không ngộ ra được bài học